Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 12 tháng 8 năm 2021, tức ngày 5 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thìn, tháng bính thân, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thìn hôm nay là bính tuất, giáp tuất, bính dần. Con giáp xung tháng bính thân là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Hình hại vô lễ nhắc nhở con giáp tuổi Tý rằng giao tiếp không chỉ đơn thuần là những lời nói, Vậy thì tại sao bạn không vận dụng giao tiếp một cách hiệu quả nhất ngày hôm nay? Đừng quên rằng có những cách khác nhau để bạn có thể truyền tải suy nghĩ, thông điệp của mình một cách hiệu quả và giá trị nhất tới đối phương đấy. Thực thần mang tới cho con giáp tuổi Tý một tư tưởng vô cùng thoải mái. Hãy tận hưởng sự tự do, thoải mái mà bạn có ngày hôm nay. Bạn có quyền làm những gì bạn muốn, vậy thì hãy khuyến khích bản thân không ngừng tìm tòi và khám phá những điều thú vị đang hiện diện trước mặt bạn nhé. Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện mỗi ngày. Dường như bạn đang có nguồn động viên để có động lực mỗi ngày tập thể dục mỗi cách đều đặn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu Thiên ấn mang tới tâm hồn nghệ sĩ cho con giáp tuổi sửu để bạn thực hiện một điều gì mà bạn từng muốn làm, mà chưa dám thực hiện. Những suy nghĩ của bạn ngày hôm nay trở nên vô cùng giá trị, hãy sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất nhé. Đừng để phung phí bất cứ một nguồn ý tưởng nào lại lên trong đầu, bạn có thể ghi chúng lại để sử dụng về lâu dài đấy. Mộc thổ xung khắc dự báo xung đột trong mối quan hệ, bạn không nên tranh phần thắng thua trong các cuộc tranh luận. Bản mệnh dễ vướng vào chuyện tranh chấp với đồng nghiệp. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò và cửa phòng thai phụ,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 Lúc này rất phù hợp để mọi người quần quần bên nhau để chia sẻ cuộc sống của mình trong thời gian qua. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, những việc bản mệnh nên kiêng cữ, chôn cất đại kỵ, cưới gà, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng nên để thời điểm khác phù hợp hơn. Chính tài đưa tới cơ may về chuyện tiền bạc cho con giáp tuổi dần, nhờ đó bản mệnh có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại hãy tích cực tiết kiệm hơn để đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Thiên tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Mão về vấn đề tiền bạc. Thế nhưng, đừng lấy tiền bạc ra làm thứ để mua vui cho bản thân mình ngày hôm nay. Trước các quyết định tài chính lớn, bạn nên có sự thận trọng và cân nhắc rõ ràng. Với vấn đề tiền bạc thì bạn càng không nên đùa cợt, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt đấy. Mộc khí ảnh hưởng tới tâm lý của bản mệnh, bạn rất dễ nóng giận vì sức khỏe không được tốt, trong lòng thường cảm thấy bất an. Hôm nay chỉ phù hợp cho bản mệnh nghỉ ngơi, đừng cố làm nhiều việc quá, dễ sai sót. Xem tử vi 12 con giáp theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày năm âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh tre. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn, Mão Thìn Tương Hại nhắc nhở con giáp tuổi Thìn chớ nên dành quá nhiều thời gian cho những câu chuyện vô nghĩa ngày hôm nay. Ai đó có thể nói quá nhiều những thứ mà bạn không nhất thiết phải nghe, thế nên tại sao không tập trung cho công việc của mình nhiều hơn nhỉ? Chính ấn như là một nguồn năng lượng mới tiếp sức cho con giáp tuổi Thìn, Dường như lực đẩy này thúc giục bạn đeo đuổi những điều mà bạn chưa biết tới, và thậm chí không sợ hãi với việc bị đánh giá là vượt ra khỏi những chuẩn mực, quy định. Mộc thổ xung khắc là tín hiệu không tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh, có thể hai người có khác biệt khó hòa giải, trong khi bản mệnh lại cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, mà cả hai không thẳng thắn nhìn nhận vấn đề hay cùng nhau ngồi lại để nói chuyện rõ ràng. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dần, thân, 6. Tử vi tuổi tỵ Chính quan mang lại niềm vui cho con giáp tuổi tỵ thực hiện điều mình muốn. Bạn cảm thấy thực sự thoải mái, hứng thú khi được nhấn chìm bản thân trong nguồn năng lượng mãnh liệt, dữ dội này. Bạn thậm chí cho chuyện ồn ào hơn, sôi nổi hơn và hoạt bát hơn so với bình thường. Ngũ hành tương sinh nâng đỡ cho con giáp tuổi tỵ trong việc cải thiện mối quan hệ bạn bè, người thân. Đây cũng là cơ hội tốt để làm mới tình yêu với một nửa của mình, đừng để ngày thứ năm của bạn trôi qua lãng phí nhé hôm nay là ngày tam nương sát. Ngày này được xem là ngày xấu. Kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Bản mệnh nên hạn chế những việc này sẽ tốt hơn cho bạn. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Hôm nay Mão Ngọ tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ chớ vội tin tưởng ai, trong ngày hôm nay vì có thể người bạn tin nhất lại có cơ hội làm hại bạn nhất luôn phải bình tĩnh nhìn nhận vấn đề từ gốc rễ, đừng đánh giá hời hợt ảnh hưởng các mối quan hệ về sau. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để những ai đang bị bệnh có cơ hội hồi phục nhanh chóng trong thời gian này. Nếu còn cơ may chữa bệnh thì đừng bỏ cuộc bạn nhé. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn về việc mình đang nghĩ gì, muốn gì thì chớ nên vội vàng ngày hôm nay nhé con giáp tuổi ngọ. Nhất là khi có thiên quan, bản mệnh đừng quên rằng bạn có thời gian để cân nhắc và giải quyết mọi việc, vậy thì sự hấp tấp sẽ chỉ làm bạn mắc sai lầm mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 12 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị. 8. Tử vi tuổi mùi, Tam hợp xuất hiện khiến sức lôi cuốn của con giáp tuổi mùi sẽ tạo được ấn tượng với mọi người ngày hôm nay. Họ tò mò về bạn, quan tâm đến bạn. Hãy cứ để cho họ thắc mắc về bạn thật nhiều. Còn bản thân bạn thì chủ động làm những việc mà bạn muốn nhé, đừng vì lý do nào mà trở nên rụt rè e ngại vì sợ đánh giá từ phía họ. Trải nghiệm mới mẻ là vô cùng cần thiết ngày hôm nay với sự che chở của thiên ấn. Con giáp tuổi mùi đừng ngại ngần thay đổi, làm khác biệt guồng quay quen thuộc bằng những giá trị mới mẻ, tích cực, nhờ thế mỗi phút giây đi qua đều sẽ vô cùng ý nghĩa với bạn đấy. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh xem lại tình hình tài chính hiện tại. Bạn có biết mình là con giáp cuối năm dễ vướng vào nợ nần hay không? Dù sao thì đừng chủ quan với bất cứ điều gì bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Kiếp tài cho con giáp tuổi thân nhìn ra bộ mặt thật của một người thân thiết. Chớ nên cố gắng hợp lý hóa thư mà bạn biết rõ rằng không hề đúng chút nào. Đây là ngày mà bạn buộc phải học cách đối diện với sự thật, dù chúng khó chịu đến mấy đi chăng nữa. Nhìn nhận mọi việc một cách thực tế đi nào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 Đừng cảm thấy thất vọng nếu như mọi thứ không diễn ra đúng kế hoạch ngày hôm nay nhé. Kim Mộc xung khắc dự báo những điều không tốt liên quan tới tiền bạc. Bạn có biết mình là con giáp nên cẩn trọng trong kinh doanh trong 4 tháng cuối năm nay hay không? Làm gì cũng phải lưu tâm, chớ bỏ qua chi tiết nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất, Mão tuất lục hợp mang lại sự hòa hợp với mọi người đó có thể là người thân hoặc một người bạn mới quen. Tình cảm tốt đẹp cũng phần nào giúp bạn giải tỏa được những căng thẳng trước đây, bạn tin rằng mình đang được mọi người yêu mến hơn. Chính ấn hỗ trợ cho sự nghiệp của con giáp tuổi tuất thêm phần thuận lợi. Thế nhưng hãy cứ từ tốn, nếu cứ hấp tấp làm một điều gì đó thì bạn sẽ sớm cảm thấy hối hận đấy. Hãy bình tâm để suy nghĩ về những hậu quả, những ảnh hưởng của việc mà bạn đang làm tới tương lai, từ đó bạn sẽ biết mình cần phải làm gì cho hợp lý hơn. Ngũ hành xung khắc không tốt cho vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Có thể bạn đang cố học theo cách nào đó để giảm cân nhưng không hiệu quả vì bạn đã thực hiện sai cách rồi. Bạn nên dùng kiến thức cùng sự tìm hiểu cẩn thận của mình để phân tích, đừng nghe lời ai đó quá. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi. Tam hợp mang lại tình cảm hòa hợp, có nhận được sự che chở từ một nửa của mình, người độc thân cũng có cơ hội tìm được một người thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ và hứa hẹn tình cảm này có thể lớn dần thành tình yêu trong tương lai. Thương quán nhắc nhở con giáp tuổi hợi có thể phạm sai lầm đấy. Những mạo hiểm có thể khiến cho bạn bị thôi thúc, bị cuốn hút, nhưng hãy cân nhắc mọi hậu quả một cách rõ ràng. Liệu chúng có xứng để bạn dấn thân hay không, hay bạn sẽ đổi lấy những kết quả khiến cho bản thân phải vô cùng hối hận sau đó.